Vâng, xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, cứ mỗi năm là vào tháng 7, tháng 8 rất có nhiều cá ừ. hồi con ở đâu nó bơi vào suối rất nhiều Hôm nay gia đình đang đi à, câu cá bắt cá hồi nhưng mà đang đi thì xe nó hỏng à. Xe nó hỏng ừ. Xe máy nó hỏng phải mang đồ xuống Mang đồ xuống sửa, sửa con xe này Bây giờ sửa nó Nhật ấy, sửa xe rất chi là khó sửa xe rất chi là mất nhiều tiền tôi đã mua cụ sửa xe con này như nó bị tuột bánh răng Thì, uh, à, sửa sửa nó xem ha bệnh này cũng không khó nhưng mà phải thay bánh răng đi Nhật để thay bánh răng thì phải thay bằng con xe mới đây cố sửa đi tạm vậy thôi mua sẵn rồi trượt bánh răng Thank mm-hmm. you. Thank you. Oh, sorry, Denise. chôn đấy mà bố đi xe ấy thì mua đi coi xe mà tầm năm rưỡi rưỡi đến tầm ba man mua đi thẳng mà con xe này mình mua có ngày thế mua có đắt tầm ba man mà đi tận bây giờ thôi ba năm rồi giờ mới chặt đi được ba man ba năm mỗi năm một man được kênh thì nó người ta mua rồi không cần thiết à, bên Nhật này, nó cũng bảo hiểm nó cũng như Việt Nam nó cũng còn bảo hiểm bảo hiểm thì mua 251 251 mua nó gọi là một man mấy tiền bảo hiểm mà người nữa thì nói chung là cũng không cần phải mua mua được không cần mua được nhưng mà tốt nhất là lên mua ai cả chặt ghê đấy bộ phận nó như này tháo ra đấy giờ tháo quả ra răng của à, nó bị tụt cái này à, nó bị lỏng cái này này mọi người đấy thế đâm ra là nó không chạy được nếu có thật là bây giờ người nó bị tụt bánh đĩa này Đấy. thì giờ bắt nó lại Đó, cái bọn này rất là nhạt bắt chặt nhưng mà đi nhiều nó vẫn văng ra yeah, bắt chặt đã lê rồi chưa nhưng mà nghe nghe tiếng nó cũng biết ngay là con là vậy gì à. giờ bắt được chặt rồi không chặt không được à, chứ cái này à, chín rồi đấy giờ nó chắc rồi đấy à, kinh khủng bệnh này ra kia nó phết cho tao 5 cent là một triệu đấy nhật lắm ạ đen đó hôm nay đi câu cá đen đó à, chỉ cơ đây ta rồi, à. ờ, chắc lên mà ở với Nhật lâu các bạn lấy sắm một cái bộ đồ chuyên sửa xe máy đỡ tốn kém nó không đáng bao nhiêu đâu cái được tầm độ khoảng ờ, nó rơi tầm độ khoảng ờ, ba bốn sen à mình mua được ba rưỡi đi chợ câu cá thì máy móc hỏng nó bệnh rất nguy hiểm đi đâu đường xa mà xe hỏng không có đồ thì cũng ngu rồi ở Nhật mà tìm được quán sửa xe máy thì nói chung là khó hơn cả quán sửa khó khó hơn cả quán sửa ô tô ở Việt Nam không chuyên không là cửa đè phát cho nó có lỗ không à, luôn bệnh rất đơn giản không biết sửa tốn tiền Ờ, trích thử phát đã ok tay rất là bẩn cảm ơn mọi người đã xem đoạn video này nhé bây giờ mình à, lên à, cất đồ đạc xong rồi à, chuẩn bị đi câu cá mọi người xem tiếp video câu cá của mình cuối tuần là nhật chỉ có một là đi chơi pachinko hai là đi câu cá cho nó đỡ buồn chúc anh em một ngày vui vẻ hẹn gặp lại hôm nay đen thôi đỏ tính sau